Chào toàn thể mọi người, mình tên là Shinsuke của nhóm Tỏ Wish Shinsuke đang ở Iwate Iwate là miền Bắc ở Nhật Bản Và tại sao Shinsuke ở đây? Vì Shinsuke đi đến chợ ở Nhật Tại Nhật Bản cũng có chợ Nhưng mà chợ Việt Nam và chợ Nhật Bản khác nhau Có sự khác biệt bên Nhật và về Việt Nam nên Shinsuke đi tìm sự khác biệt nha hãy xem nha xưa này là cho sẵn Mikoda là năm 1968 những nồi um, bản rau và trái cây ở đây trên tay trong cho sẵn Nhật Bản 300 ngày một năm mở cửa là chợ sẵn này thôi nè vô nhát nhà ô oh, có tiếng khắc Asadori-kun Shinsuke mới biết Asadori-kun nổi tiếng không nổi tiếng hả nhiều du khách cũng chỉ đến đài của Thảo hàng hiệu tên là Sekaiichi. Sekaiichi có ý nghĩa là nhất trên thế giới, hai cây 160 ngàn Việt Nam đồng và có nhiều rau và trái cây. Có nhiều hoa, tại Việt Nam cũng có như vậy nha và có nhiều trang trí và có không gian để ăn món ăn nhà Shinsuke tìm ra cà phê đen nè Shinsuke uống tử nha Trời ơi Ở đây không có có hạt cà phê của Việt Nam Tiếc quá Nhưng mà có Doraemon Bên Việt Nam cũng có Doraemon nha Ja ja Cà phê đen nha Shizuke ở đây ôn tủ nha Ngon lắm Ít cổ bị đắng Nè Khi uống sẵn thì thoải mái ha, Ngon lắm Uống đỏ nhãn nha Tiếp theo Shinsuke muốn à, món ăn à nha Shinsuke ăn thử Hitsumi Trước khi đến đây Shinsuke không biết Hitsumi đặc sản Iwate Một tô 100 ngàn Việt Nam đồng Mỹ này Đủ vị lắm Ammi này thì cái cẩu thức ăn là giống như mì udon nè mì udon dài ra thì trở thành như vậy đúng không và có nhiều rau cà rốt và hành lá và nạm hương ăn thử nha ngon quá súp này cổ nước dùng kiểu Nhật Bản và nước tương kiểu Nhật Bản. Rất rất ngon. Cà rốt và hành lá cũng mềm và bây giờ vẻ ngoài nàng rất rằng nhưng mà nếu uống súp này thì chỗ nàng nóng chỗ nàng ấm Shinsuke nhìn thấy xung quanh thì có nhiều người ăn Hitsumi nè chắc chắn ngon ok tiếp đi bộ nha và có tiệm cắt tóc. Thật ra là Shizuke khi ăn Hitsumi thì nghe nhiều người nói chuyện về ở chợ sẵn này ngon là bánh mì trứng nên Shinsuke muốn ăn món này okay, đi mua nha Ta-da! ngon lắm ẩm nha khi Shinsuke ăn món này thì chính trị à, dối chiều về mình Tại sao làm như vậy? Có nhiều trứng trong bánh mì này Và bánh mì này là kiểu Nhật Bản rất rất ngon và cũng có xúc xích nè ngố lắm và đối với người trẻ chắc chắn rất thích món này hai cây thì 70 ngàn rẻ lắm Được rồi à. Hạnh phúc nhá Xong rồi nha à, Chúc ý đến cho Mikoda Shinsuke không khỏe Nhưng mà Shinsuke ăn như như như như nổ lắm Ngầu quá Các bạn cầm tay thế nào? não gì đến nhập ảnh thì hãy đi chỗ nhập ảnh nhé hẹn gặp lại bye bye